đáp bắn cơ đáp bắn đáp bắn đáp bắn kem làm gì vậy đem chiếc banh lại đây kem đem chiếc banh lại đây Anh banh lại đây Còn đem chiếc banh lại đây kem bánh bánh bánh bánh đó đem lên đây đó giỏi nè ờ ok nè bánh này <laughs> chơi bộ lực quá các ơi con đem chiếc banh lại đây đem chiếc banh lại đây đem chiếc banh banh đem chiếc banh lại đây kem kem ơi đem banh lại đây à, giỏi đây đây banh ạ à. kem chơi bạo lực quá kem ơi em ơi đem anh lên đây coi đem anh lên đây ơi giỏi đưa đưa chiếc banh đây đưa chiếc banh qua đưa chiếc banh cho ba đi đem chiếc banh này banh đây đem chiếc banh lại đây à, giỏi đây tiếp nha <laughs> sao vậy hả đá banh là vậy hả đá banh đối với kim là vậy đó đứng tướng ghét không rồi nằm luôn rồi đem anh lại đây con Đem lên đây Ừ, đem à, lên đây, em lên đây Đó, giỏi Rồi, đi nè Chú anh này cắn ờ, mấy năm nay rồi đó Cắn tan nát chỉ có chế banh này Đem lên đây con, đem lên đây này đem lên đây đem anh lại à. đem lên lại đây đây đem lên lại đưa ba đây các bạn trời những cái băng của nó đấy <laughs> rồi nằm dài luôn mệt rồi đem đem lại đây không đem banh lại đây đem lại đem lại đem lại <laughs> mệt rồi <laughs> thở Lắm rồi dài luôn rồi đem mày lại đây con đem mày lại đây bánh đưa bánh ba đưa đưa cho bánh cho ba đưa cho bánh cho ba rồi chuẩn bị nha <laughs> là đây là đây Kim ơi Kệ biết ba làm gì con không? Đang quay phim á Rồi, để má lên nè <laughs> Rồi, nằm luôn Nằm dài luôn Ngáp và cắt nước rồi Rồi, kết thúc Kem, kem à, lên đây Kết thúc video nha Bye bye mọi người đi Kem bye bye mọi người đi Bye bye Kem